chưa nha chưa chưa nha cháu nói từ đầu cháu phải làm gì ghê cháu bình tĩnh nha chưa nha ngồi xuống đây đụng quá con mọi người ơi tập trung nè mấy bạn nữ nghe nè chuẩn bị nha Suri Suri nó xuống đây không thấy à, là lạc lẽ đó mời bạn trước hãy kiểm tra coi các bạn nữ đã mình kính mắt chưa bằng chăm chưa còn hé hé hé hé nè con mắt này thấy nè à, chưa chưa chưa nha thứ hai nha một bắt đầu Thành lên cố lên bên đâu nè Quay qua đây nè, bên đây anh có giữ nè, tí nè Chụp cái đây nè Rồi, lại quá, không có được đốt hút nha Đốt từng muỗng nè, không có hút nha Đốt từng muỗng, đốt từng muỗng Không cho hút nha, bạn thực nhất ơi Giám sát không cho hút nha, đốt từng muỗng, từng muỗng là múa kìa nhanh lên nhanh lên đi nhanh lên đi quanh đây làm xếp phòng này nha xa xa ra rồi luôn cái luôn không có hút nha không có hút nha lúc là buộc nha thế là.